Giờ đây bạn rất mong muốn kiếm một công việc kiếm tiền online và bạn rất muốn làm app game trên mobile để kiếm tiền từ Google AdMob. Muốn trở thành đối tác với ông lớn trên thế giới như Google. Nhưng bạn đang lo ngại không có kiến thức lập trình app, không biết hướng nào để bắt tay vào làm. Đến với khóa học bí mật làm app Android kiếm tiền Google AdMob, đây chính là lối tắt khôn ngoan để bạn đạt được điều đó. Được tặng miễn phí khóa học hoàn cảnh về chiến lược kiếm tiền Google AdMob trên Quốc Media Channel. Tặng suột app xịn để thực hành và up app lên Store. Đặc biệt, được nhận tiếp hay về review và tăng răng cho app. Được support nhiệt tình và có cơ hội hợp tác với team develop bên mình và làm ra những sản phẩm tốt cho bạn. Được update miễn phí kiến thức trong khóa học, được update suột app miễn phí, đăng ký để được nhận ưu đãi ngay bây giờ.